The birds fly south as the light leaves your eyes. So, what do you have, Kawi? Oh. Yes? What do you have? Do you wanna raise the tree? 电缆。 một ít hành Mua uống trước này Mình sẽ lấy ra một ít hành Để chọn những hành nào mà còn dễ nhá Chọn ít hành còn dễ ra nhá Có dễ này put it in? yeah. <laughs> yeah. Rồi. all right Nào còn dễ chắc chắn còn dễ thì sẽ lấy này. Mm. I think it's the right thing. Rồi. Đây, hành mà còn dễ này. mình sẽ à, cắt một đoạn nào để mình cầm cho đây mình sẽ cắt một đoạn từng này nhá vừa với cả lọ này rồi thế nên đây là hành chúng ta sẽ dùng còn đây là hành chúng ta sẽ trồng đầu tiên đầu tiên là chúng mình sẽ sẽ sẽ sẽ bỏ hết tất cả những cái lớp ở ngoài này đi cái không cần thiết này đi Đấy. đó sẽ cắt hết cái phần rễ này đi nhá nhưng không không cắt sát gốc nhá cắt hết phần rễ này đi này rồi, cắt hết phần sát rễ này đi để cho cây có thể lớn trong mập nạp cắt cho cao y nhá đây đây đấy rồi cao y cầm cái cộng hạnh này cộng hạnh này đúng rồi cao y cầm đấy rồi tí nữa mình sẽ thả vào bên trong nhá rồi nào sau khi chúng mình có rất rất nhiều cộng hành ở đây rất rất nhiều cộng hành như này đúng không thì chúng mình sẽ đi làm ẩm giấy các vị đi làm ẩm giấy với mẹ nhá nào giấy ra đây nè, giấy ra đây nè, xả nước vào đây nhá rồi đó là trong này này Điều nước vào nhá các ừ. vị lấy thêm giấy ăn cho mẹ đi nè, giấy ăn đâu nhỉ lấy thêm giấy ăn cho mẹ nè, giấy ăn đâu à giấy ăn đây 오랜만이 sử cao calo nha Đến tên và chúng mình đã có một lọ hành Rồi đã có một cái lọ hành nha Rồi Và chúng mình sẽ để ở ngoài trời Để chờ xem hành lớn lên như thế nào nhé Ôi, cho lọ hành lên nào Đúng rồi, đặt ở đấy lấy ánh sáng nhá Rồi nào, để xin nhá Đen